Qua quá trình hơn 2 năm xây dựng, công trình đã được đưa vào hoạt động. Với vị thế hiên ngang trên vùng đất được mệnh danh là xứ sở sen hồng, khách sạn Nguyên Minh là sự kết hợp hài hòa giữa phong cách cổ điển và hiện đại, tạo nên một công trình nghỉ dưỡng thật ấn tượng, giang tay gọi mời đón khách thập phương. khách sạn Nguyên Minh với cấu trúc gồm 6 phòng đơn, 10 phòng đôi, 3 phòng bar và 8 phòng VIP. Đây là thiên đường nghỉ dưỡng lý tưởng phù hợp với nhu cầu của các cá nhân, gia đình, hội nhóm, bạn bè. Quần thể bên trong khách sạn được trang bị nội thất sang trọng, thiết bị phục vụ đầy đủ đáp ứng tối đa nhu cầu thư giãn của quý khách là chiếc gối tựa êm ái nâng niu giấc mộng lành sau những phút giây mệt mỏi bộn bề của cuộc sống Cùng với những tiện ích tuyệt vời, khách sạn Nguyên Minh còn nổi bật với đội ngũ nhân viên phục vụ ân cần, chuyên nghiệp, sẵn sàng giải quyết mọi khó khăn và chắc hẳn sẽ làm quý khách hài lòng một cách tuyệt đối. Khách sạn Nguyên Minh không chỉ đáp ứng hoàn hảo nhu cầu nghỉ ngơi của quý khách mà còn mang đến những dư vị thật ấn tượng từ văn hóa phục vụ ẩm thực. Quý khách sẽ được thưởng thức những món ăn sáng nhẹ miễn phí, được nhâm nhi những tách cà phê ấm nóng hay bình trà bắc mang hương vị hoài niệm do đội ngũ nhân viên của khách sạn chuẩn bị thật chu đáo. Ngoài ra, khách sạn còn có khuôn viên rộng rãi tại đại sảnh tầng trệt. Với địa thế cạnh bờ sông, quý khách sẽ có một không gian thoáng đẳng để ngắm cảnh sông nước miền Tây, hít khí trời và thưởng thức những bản nhạc hòa tấu du dương bên tách cà phê đầy thi vị. Với tất cả những tiện ích nói trên, khách sạn Nguyên Minh chắc hẳn là điểm đến vô cùng lý tưởng cho khách thập phương và đảm bảo sự trải nghiệm không gì tuyệt vời hơn nữa cho kỳ nghỉ cuối tuần của bạn và gia đình. Nguyên Minh Hotel, nơi dừng chân lý tưởng của bạn.